dạ. chị là ở ừ, bữa trước là là là ông ờ, bác nhà chị cũng giống y chang cái mùa vậy như vậy mà ông bác không nửa tháng sau ông bác mất dạ cũng y chang như cái bởi vì trưa nay chị mới xem uh, xem xem cái, cái kênh của lực đấy chị cứ hay xem cái, cái tin tức của phi nhung trên mạng mấy bữa nay thì cứ bảo là phi nhung còn sống đấy nhưng mà chị tin là không còn dạ Ừ, không còn phi nhung nữa phi nhung mất rồi thế nhưng mà chị thấy được là là là phi nhung là người có tâm có đức mà bây giờ để người ta hại chết như thế cái đấy là nó còn liên quan về đằng sau mấy ngày nữa cơ được ạ dạ yeah. Ờ, liên quan con về cái người đằng sau mà mà mà trêu trò cái cái bùa ngải đấy nữa cơ là là còn còn chết nữa chứ không phải là không đâu thì cái thứ nhất ngày trước thì chị được chị được làm chị được gỡ ra cho người ta ấy là cái thứ nhất tên là nếu mà bây giờ còn cái đấy không còn cái bùa của người ta đấy không hay là vứt đi rồi Dạ thì em nghe nói là bên ờ, quản lý người ta vẫn đang giữ cái bùa đó mà người ta đang tính đi xét nghiệm ADN cái tóc rồi có phải là của chị không á? Nếu như đi xét nghiệm mà phải tóc của chị Phi Nhung thì em điện lại cho chị chỉ chỉ đường cho gỡ ra con không có thầy nào gỡ được đâu chỉ có ngoài bắc gỡ được thôi dạ nhưng mà cái đó là cái bùa tên gì chị có biết không chị cái bùa đấy gọi là cái bùa sắn sừng kiểu là nó hại nhau ấy à. nó làm ác cho nhau nó hại như ví dụ như thế là lực bây giờ chị xin lỗi lực lực ghét chị chẳng hạn này à. là lực làm cho chị là chị chết à đấy mà chị chết xong rồi là con chị lại chết cháu chị lại chết rồi để làm ăn không nên nữa rồi là trong gia đình nó lục đục ý lực ạ à dạ là đấy, cũng cũng là một cái túi đỏ và bên trong có tóc đúng không chị có cái tóc nhưng mà phải xét nghiệm cho rõ ràng có phải là tóc của chị Phi Nhung không thì bây giờ thì ví dụ như mà có thì chị cứ nói luôn đi thế ví dụ như có mà cách giải như thế nào nếu như nếu như ừ, mà mà mà ví dụ như là phải tóc của chị Phi Nhung thì um, luật luật đảng điển cho chị chị sẽ gỡ ra cho chị gỡ được à ừ là nói chung là có từ từ khi mà ông bác nhà chị bị mất cũng bị cái bùa xoắn rừng ấy cái bùa đấy gọi là ở miền bắc phú thọ ở ngoài bắc thì có chứ ở trong nam không có đâu mà ở trong ừ. nam cũng gỡ được đâu ngày trước nhà chị ở ngoài kia còn đi gỡ ra hàng bao nhiêu không có được nhưng mà về rồi tự tay chị làm chị gỡ được chị làm chị niệm phật đêm rồi cha mẹ cho chị gỡ chị gỡ được mà à. chị không, việc tâm linh chị không dám nói tào đâu thì cái cái đó thì nó sẽ làm cho con người mình là là là, là bị gì chị mất mạng luôn mới đầu tiên mới đầu tiên là ví dụ như thế là ví dụ như lực làm cho chị chẳng hạn này là lực bảo chị cái gì là chị nghe lực cái đấy à Ừ. lực bảo chị đi quét nhà cho lực chị vẫn phải đi quét nhà cho lực à. lực bảo chị đi giặt áo giặt quần cho lực lực phải là chị phải giặt ví dụ như là lực có ờ, chị có bao nhiêu ờ, nghìn trong đồng trong đồng bạc nào trong người lực bảo chị phải làm như thế nào là chị phải theo lực hết à dạ. đến lúc mà chị không nghe lực nữa là lực làm cho chị phải chết à đó, dạ, đấy, đấy là cái bùa chị được nhìn cái bùa đấy là chị bảo thôi giống ông bác của nhà chị ngày xưa rồi bùa đó là này... xoắn thừng hả chị hả bùa xoắn thừng hả gọi là bùa xoắn thừng ở ngoài gọi là cái bùa xoắn thừng dạ yeah. ừ. chị rất thương tiếc phi nhung chị rất là hâm mộ phi nhung chị không có gì để mà cho phi nhung nhưng mà lúc này chị thấy cảm thấy thương phi nhung mà là còn thương mọi người đằng sau nữa nó lại còn ham muốn hàm hại tất cả các con của phi nhung nữa cơ à là nó nó nó, nó hại một người nó còn hại nhiều người chứ không phải một người còn nhiều nữa cơ chứ không phải là không đâu được ạ à, nhá thế là nhà nhà chị cũng có một người bị như vậy rồi nhà chị cũng bị một người đấy mà trên cái khu phú thọ của nhà chị. thế cho nên ừ. nhà chị đã đã dính rồi cho nên chị biết là chị thôi chị cũng chỉ có biết đi làm phúc cứu lấy người dạ thì nghe dạ. như chị nói là nếu như mà xui khiến rồi à, này nọ thì đúng rồi đó thấy chị chị cũng cứ ừ, lo toan rồi bảo vệ nó bất chấp luôn mà người ta lên tiếng không cho lên này nọ nó không cho lên mà nó bảo mình cái gì mình phải nghe ừ. đến lúc mình không nghe nữa là nó làm cho mình chết Trời nếu mà có thật như vậy thì nguy hiểm thật đây là chị thấy là chị biết là chị may quá chị là ờ, chị không có biết vòng nick vào ấy chị chỉ có xem thế nhưng mà may quá chị lại làm thế nào lại thấy được cái nick của cái cái số điện thoại của lực đấy thì, thì chị gọi là, chị... em thấy chị bình luận ở dưới em để số vô cho chị để chị lấy số đó mấy clip à, trước em có để số mà mấy clip trước mà em có cái giả chị... dạ Ừ, bởi vì là chị không có biết làm cái cái ừ, cái cái, nick cái neo gì chị cũng dốt lắm thế cho nên là từ cái ngày mà ông bác của nhà chị mất đấy thôi nhà chị thì xin lỗi lực này thôi hao tài tốn của bán cả đất cả cát mà lúc này chị cũng biết là để mà nói về bên tâm linh về bên phong thủy là cái chỗ nhà chị nhung chị ở chỗ cái đất nhà chị nhung đấy đất chia làm hai miếng đấy là cũng không tốt người ta dạ. hiểm bùa vào đấy rồi lực ạ dạ thì hôm bữa có một người ở bên Mỹ cũng gọi điện về nói là cái giáp cái ranh giới giữa ở giữa khu miếng đất đó là nó đã có một cái vấn đề gì đó rồi có người còn nói rằng là có một cái buộc có một cái buộc ở đấy rồi cái gọi là cái buộc ghét à lúc này là chị cũng được đi làm tâm linh chị đang đi làm ở dưới Lâm Đồng đấy à dạ ờ à, nếu mà có rảnh thời gian nào thì có thể thì để em à, em xác nhận xem có có có, có đúng không để coi bên bên quản lý người ta nói như thế nào nếu cần thiết thì em sẽ liên hệ với chị À, chị kể lại cho em cái cái sự việc mà bên gia đình nhà chị bị như vậy thì là ông bác bị qua đời luôn hả chị mất luôn hả? Ừ, có một có một tháng mất. À là là nó nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như thế nào thì chị có thể kể lại cho em. Mới mới đầu tiên là ừ, thì cứ bảo là ông bác bảo đi khám ở nhà là ông bác thì cứ mệt. Yeah. Quay lại người ta bảo không có nghe nữa thì ông cứ bảo là ông mệt ở ngoài bác gọi là mệt đấy, yeah. Dạ. mệt mỏi ấy. Thế nhưng mà cho ông bác đi khám, đi chiếu chụp, đi siêu âm, CT đủ các thành phần. Viện nào tốt, viện nào hay cũng đưa đi nhưng người ta bảo không có cái bệnh gì. À không một thứ bệnh gì thế rồi đi tìm thầy cao tay giỏi cũng không được đến cái khi chị thì chị để mà nói cho đúng chị đi làm với bên tâm linh chị biết đi làm từ lúc chị ba tuổi cơ à, yeah. Dạ. đến bây giờ là chị năm mươi tuổi rồi bốn chín tuổi rồi thế chị về chị mới bảo ông bác nhà chị với chị bảo cùng toàn thể gia đình và chỉ có nửa tháng nữa là cái hôm đấy đi viện là từ nửa tháng rồi không 15 ngày rồi chị về chỉ là còn 15 ngày nữa mà không làm cho nhanh là chết bác vâng. chết thế cả nhà không có ai tin lại cứ bảo thế này không nhà chị là để mà nói xin lỗi người ta không ít người tin về bên tâm linh lắm yeah. Dạ. thế là cứ bảo là làm gì chết được ông ấy khỏe này đi rồi đi khám thuốc mà chả khỏi thì à, không có bệnh cần thì cứ thuốc bổ cho ông ấy uống vào là ông ấy béo ông ấy tốt ông ấy trắng là ông ấy khỏi ông khỏe có sao đâu thế đến khi ông trắng ông béo thật thế nhưng đến cái ngày chết chị bảo đến cái ngày ông ấy chết là chết à là có một tháng là chết rồi đó hả chị có một tháng chết ông ấy chết ông ấy chết xong thì lúc bây giờ chết lại chưa có ai biết là là là ông này bị hại thế sao chị mới bảo là tin ở trong cái chỗ mà cái chỗ ông ấy nằm ấy dạ. à, ở ngoài bắc nhà chị là cái viên gạch bát người ta lát ở trong cái cái cái bánh nhà ấy ừ. ừ thì bây giờ cứ đi vào trong đấy đào đếm từ cái thang giường xuống cái thang thứ ba thứ tư là đào đến đấy là thấy có cái đấy ở đấy nếu mà thấy có cái đấy ở đấy thì bảo tôi chúng tôi làm cho là nó hết thế thì mọi người thì nó bảo là gì có thế đến cái hôm khiêng giường của ông ấy ra ông ấy chết rồi đấy thế xong ừ. khiêng giường của ông ấy ra thì thấy có đất mới ở đấy à thế ừ, ừ, thì bới lên thì có cái đấy xong mới bắt đầu đi tìm chị thì hỏi chị về chị bảo bây giờ người thì chết rồi mà mới bắt đầu đi bắt bò rồi với đi làm chuồng thấy tội nghiệp thương quá thế sau là chị bảo thôi bây giờ chỉ có gỡ ra như vậy là nó hết là nó được hết tất yeah. Dạ. thế là chị gỡ cho từ đấy đến giờ là yên thế cho nên chị được nổi cái tiếng đấy là đi vào thành thị trấn thành phố lâm đồng rồi thì à, thành phố hồ chí minh quận 5, quận 6, quận 7 chị làm cho mọi người như là ai mà dính bùa như thế nào là chị làm chị gỡ cho là hết thế cho nên là đấy là chị biết về cái luật luật về bùa ngải bùa người ta hại mình này bùa người ta làm cho mình chết này rồi bùa người ta làm cho mình đi lang thang ngoài đồng này bùa người ta bắt cho mình ăn cá ép sống ngoài đồng á dạ dạ đấy là có em ạ đấy là thật đấy là chị được nhìn thấy mà chị được đi làm việc bên kia chị biết là như vậy thế là ngày hôm nay em mới mới mới, mới biết được là cái tên của cái bùa này như vậy là là là nó có thì bởi vì là ít người biết mà yeah. Dạ. chứ không phải là ai cũng biết mà cái bùa này mà cái người mà không biết không biết dùng để không đến nó mà cái người chết thì đã chết mất rồi mà bây giờ mà không biết sử dụng đến nó là đằng sau còn chết nhiều không này em à. càng tài càng giỏi càng tài ba bao nhiêu lại càng chết thương tâm bấy nhiêu mà em nghe nói là ví dụ như mà mà những ai mà làm bùa đó mà ấy là sẽ à. quật lại mà chị đúng không không bây giờ mà biết làm lại cho người quật lại mà giả người bên kia ví dụ như thế là ví dụ như chị nói đơn giản như vậy đấy nha lực cả lực thông cảm cho chị chứ không phải là chị làm cho lực nhá. dạ. đây là một cái câu chuyện để chị nói lại cho lực nghe này dạ. ví dụ như thế là à, lực sai chị chỉ làm cái gì cho lực là chị phải làm cái buộc đấy nó sai khiến mà dạ. thế mà chị không làm là bắt đầu lực làm cho chị chị sẽ chết à, dạ đó thế cho nên là um, ví dụ như là bây giờ uh, lực muốn chị cho lực tiền chẳng hạn này lực muốn cho chị cho lực tất cả cái quyền lợi của chị này mà chị không có để mà cho lực là lực làm cho chị sẽ chết dạ yeah đấy đấy là nguyên về học về cái luật cái cái cái cái cái cái, cái bùa ác đấy gọi là cái bùa xoắn thương là nó vậy mà em à dạ yeah mà xin lỗi luật lực là trong cái bùa của nhà ừ, như của chị xem ở trên mạng đấy không biết thật tư có có thật nếu mà thật là là cái bùa đấy là cái bùa à, sắn thường thế nếu như thật như vậy là cái bùa này người ta đã được rang ở trong nhà nhà phi nhung rồi ừ. người ta đặt lên cái chảo nóng người ta sang cái chảo mình mà hay rán cơm ấy rán cơm rán cá ấy dạ đấy người ta rán người ta rang vào đấy rồi có thể là cái cái cái cái um, chị thì chị ít xem về cái cái cái cái cái cái, um, cái, cái uh, lên Facebook thì ấy lắm chị thì chị gieo rốt chị không có biết về cái đấy thế nhưng mà làm cái đấy bây giờ mình gỡ ra đơn giản lắm rồi đã không không khó đâu mà rồi nó được tất cả nó không đáng bao nhiêu mình biết làm là nó rất dễ dàng nó rất đơn giản yeah. Dạ. ừ. thì bây giờ em chỉ à, làm thế nào cho bên người ta xác nhận xem nhưng mà ở trong cái uh, xác nhận xem là có phải cái tóc đấy là của chị Phi Nhung không nếu phải thì lực đàng điện cho chị đấy số điện thoại của chị là một chín bảy ba đuôi đấy yeah. Dạ. mà là chị cũng là sinh năm một chín bảy ba lực ạ à. à, với dạ. lại là ở trong cái nhà nhà chị Phi Nhung giờ vẫn còn một cái thứ gì đấy nữa cơ chứ không phải là còn một cái đấy nữa đâu à dạ yeah lực bảo các con của phi nhung giá nhiên chị thì cái kinh tế là chị khó khăn thế nhưng mà cái cái tình cảm của chị nó còn bao la cũng giống như chị phi nhung mà chỉ có đi làm tâm làm tốt làm thiện thôi dạ chị Thế giống nếu, như chị phi nhung mà. nếu mà làm cái bùa đó thì phải biết tên tuổi rồi này nọ rồi mới làm là đúng không chị cái cái ví dụ như thế là bây giờ thì chị phi nhung mất đi rồi á yeah. Dạ. là mình hô trả giả về bên kia của người ta yeah. Dạ. nó ở cái xứ nào là chị nhìn là chị biết mà à yeah dạ bây giờ như ví dụ như thế là bây giờ chị lên chị dẫm vào đất nhà phi nhung là chị biết hết mà à dạ đó